Đây là chiếc điện thoại iPhone vàng khối au 750 đính kim cương à, và cái 6 trị giá trên 200 triệu đồng thì Lăng xin phép được review chiếc điện thoại iPhone này thân vỏ này được đúc từ vàng khối bằng y đúc ra AU750 và đính kim cương điểm nhấn trên những chi tiết như là à, viền mắt camera nút âm lượng ổ sim chung rung và nút nguồn quả táo vàng vàng nguyên khối hơn nữa là cái phần lưng này đã được làm bằng da da cá sấu nhập và cũng có nhiều phiên bản đặc biệt khác nữa đó là uh, y chang như vậy nhưng phần lưng này thì Lan sẽ giữ lại nguyên bản còn đây là phiên bản đặc biệt hơn thì Lan đã thay phần lưng thành phần da